Chào mừng bạn đã đến với video clip của kiến thức crypto Và nếu như bạn là cái người mà thích và đam mê đầu tư mà gin trong thị trường cryptocurrency Thì việc mà mình tìm một cái lựa chọn một cái sàn giao dịch là một cái điều rất là uh, cần thiết Hỉ uh, ờ, ờ, muốn làm một cái video clip so sánh dựa trên những cái sản phẩm của những cái sàn giao dịch Và những cái tính năng cũng như là những cái thông tin Ờ, về ờ, các cái sàn giao dịch để mà chúng ta có một cái dữ liệu và có một cái góc nhìn mình so sánh mình xem xét xem cái tiêu chí nào mà cái nhà đầu tư cần và dựa theo cái tiêu chí này để bạn có thể lựa chọn một cái sàn giao dịch cho phù hợp với bản thân của mình đó chính là cái mong muốn lớn nhất trong cái video clip ngày hôm nay và ngày hôm nay chủ đề là chúng ta sẽ so sánh sàn giao dịch Big Đây là một sàn giao dịch mà hiện tại có rất là nhiều influencer ở trên thế giới đã có thể là chia sẻ ờ, cái sàn giao dịch này để mà chúng ta có thể tham khảo tất nhiên nó phải có những cái ưu điểm thì nhiều người mới chú ý và chia sẻ nó cái thứ hai à, là chúng ta sẽ so sánh Bitga với lại một cái sàn giao dịch mà hiện tại đang rất là đông đảo người dùng ở Việt Nam chúng ta sử dụng đó chính là Snapbase và cái mong muốn của Hỷ đó chính là cơ bản là chia sẻ những cái thông tin, những cái quan điểm, những cái góc nhìn thôi Không có đúng, không có sai ở đây nha cả nhà Thành ra là nếu mà bạn có cái thắc mắc hay là câu hỏi cũng như là góp ý gì có thể là comment ở bên dưới Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nha. Điều đầu tiên khi mà bất kỳ một nhà đầu tư nào tìm kiếm một cái sàn giao dịch thì câu hỏi đầu tiên là phí là bao nhiêu? Thì à, đối với Bitja thì sẽ có là 0,05% cứ mỗi một lần mình mở một cái lệnh hay là mình đóng một lệnh thì mỗi một lần như vậy chúng ta sẽ có một cái phí là 0,05% à, cái tiền ký quỹ nhân với cái số tiền đòn bẩy và nhân với cái phần trăm và cái phí qua đêm mà thông thường của các cái sàn giao dịch thì trung bình là khoảng 0,045% thì đây là một cái số uh, gọi là phí qua đêm chuẩn còn đối với Snapbet á, thì uh, à, Snapbet sẽ không thu hai lần mà chỉ cần thu một lần mà thôi cái lúc mà tạo ra cái lệnh là sẽ thu là 0,15% cái cái lệnh mà bắt đầu uh, mở thì là 0,15% thì uh, so sánh với cái góc độ này thì thấy là Snapbet có một cái thần uh, có một cái phần là giá phí hơi cao hơn một chút xíu đó thì đối với việc mà mình giao dịch và mình đầu tư uh, margin thì uh, phí là một cái phần cũng khá là quan trọng để mà chúng ta có thể xem xét việc là mình lựa chọn cái sàn giao dịch nào cái yếu tố tiếp theo là chúng ta phải nhìn về cái mức độ ứng dụng của nó thì việc là uh, hiện tại bây giờ thì phần đa uh, cái việc mà xây dựng một cái ứng dụng cho cái việc giao dịch và đầu tư là một điều mà hết sức là bình thường tuy nhiên vẫn có một số sàn giao dịch vẫn chưa có đạt được những tiêu chí này ví dụ như là Bitmax à, tuy nhiên đối với Bitga thì hiện tại bây giờ có app trên Android app trên uh, uh, iOS và tất nhiên thì Snapbet cũng không ngoại lệ thì cũng có những cái ứng dụng trên đây thì cơ bản là tiện dụng cho người dùng nhất thì đó là điều tuyệt vời một phần không thể thiếu trong cái việc giao dịch uh, margin là cái phần giao diện và hiện tại thì chúng ta thấy là càng ngày thì các sàn giao dịch nó đều làm sao cho đơn giản nhất uh, có thể là uh, ít các cái tính năng nhất mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả là mình đầu tư vào giao dịch tại vì à, nếu mà phức tạp quá thì cái người mới rất là khó giao dịch ờ, và hiện tại là chúng ta thấy rằng là à, rất là nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang những cái cái sàn giao dịch mà ờ, đơn giản để mà mà họ giao dịch còn những cái nền tảng phức tạp quá người ta nhìn vô người ta sợ người thậm chí người ta không dám thử luôn và phần lớn là chúng ta thấy hiện tại bây giờ các cái sàn giao dịch margin thì đều có cái ờ, mức đòn bẩy là cao nhất là 100 ha tối thiểu là 20 còn ở uh, Snapbase thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái đoạn bẫy là từ 10 cho tới là 100 đúng không nào và ở đây chúng ta thấy là ở bên trái thì thông thường cái thói quen là chúng ta sẽ nhìn về bên trái thì nó sẽ có cái nút like thì hiện tại bây giờ đây là tính năng gì đây là tính năng là demo phần lớn các cái sàn giao dịch đều có demo thì việc demo để làm gì việc demo vô cùng quan trọng đối với bất kỳ những người nào đang à, là những người mới khi bắt đầu tham gia thị trường cái việc mà mình chưa có quen với cái giao giao diện và mình cần phải có một cái sự ờ, gọi là thử nghiệm á thì việc là mình không biết á, là uh, ờ, nó giao dịch thì mình là đặt lệnh mua thì sao khi nào mới có lợi nhuận cái phí như thế nào nếu mà tôi tôi nạp tiền vào thì cái tiền của tôi hoạt động ra làm sao thì mình chưa biết được cho nên á, là cái tính năng demo là một tính năng vô cùng quan trọng và đối với lại Snapchat và đối với lại Bigga thì cả hai đều có cái tính năng này một cái tiêu chí mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là việc nạp tiền và rút tiền thì nó như thế nào thì à, nói với vấn đề này á, thì à, hãy phải là cho một điểm cộng cho biết gia bởi vì á, biết gia khi mà chúng ta muốn à, muốn à, nạp tiền chúng ta muốn mua USD chúng ta muốn nạp tiền vào trong sàn để mà chúng ta có thể bắt đầu giao dịch để mà chúng ta mua crypto thì à, biết gia có những cái phương thức thanh toán rất là gần gũi với chúng ta Viettel Pay, MomoPay hoặc là thẻ ngân hàng mà chúng ta có thể 20.000 à, đồng là chúng ta có thể nạp được tiền vào trong à, thị trường thì như thế thì chúng ta sẽ rất là đơn giản để chúng ta nạp tiền còn à, đối với lại Snapbase thì chúng ta phải mua USDT hoặc là Bitcoin ở trên một cái đơn vị thứ ba có thể là Remitano hay là Hobby OTC hoặc là mua qua chợ đen thì chúng ta mới nạp tiền vào đây thì nó hơi phức tạp cho những cái người mới còn à, đối với à, Bitga thì đây là một điểm cộng rất là à, tiện dụng và tiện lợi rất là dễ dàng để chúng ta có thể bắt đầu à, nạp tiền vào À, chúng ta cũng đã đi một vòng về các cái sự so sánh để chúng ta thấy được cái sự cái nổi bật cũng như khi mà chúng ta so sánh giữa hai cái sàn giao dịch thì bây giờ chúng ta thấy tới cái phần đó chính là phần mà hợp tác đối tác à, nếu bạn muốn trở thành một cái đối tác của một cái sàn giao dịch à, bạn là một cái người KOL bạn là một cái người chia sẻ về tín hiệu à, bạn có một cái cộng đồng một cái nhóm đầu tư thì à, bạn nên lựa chọn à, ai để mà hợp tác thì đối với mỗi sàn thì sẽ có những cái cái phương cách khác nhau để mà họ có thể xây dựng cái à, đối tác của mình ờ, ví dụ như đối với Pizza thì họ sẽ tập trung cho là con người đơn giản thì ai cũng đơn giản rồi họ sẽ chia sẻ hoa hồng theo cái gọi là cái kết quả là người ờ, ví dụ như là số lượng một người trở lên thì bạn sẽ đạt cái mức đó chính là giới thiệu bạn bè nếu mà bạn là KOL đồng có nghĩa là mình phải à, có 10 người giao dịch thì bạn sẽ là là được cái hoa hồng là KOL đồng là 30 phần trăm à, tương tự như vậy thì 30 người trở lên thì 40 phần trăm 50 người trở lên là 50 phần trăm và 100 người trở lên là 60 phần trăm thì đấy chính là cái cách thức rất là đơn giản nó làm KOL theo kiểu con người và hình thức rất là đơn giản còn đối với Snapbet á, thì họ sẽ phân theo khối lượng giao dịch và họ sẽ cân đo đong đếm theo cái cái cái lượng hoa hồng mà chúng ta sẽ nhận được là bao nhiêu thông qua cái volume giao dịch hiện tại tất cả những cái sàn giao dịch margin bây giờ thì có uh, luôn ưu tiên cho cái khách hàng cho nhà đầu tư của mình là họ sẽ luôn có những cái chương trình uh, ví dụ như là mỗi một sàn giao dịch sẽ có một cái cách thức là làm nhiệm vụ để mà chúng ta thu thập uh, tiền thì chúng ta sẽ thấy được ở đây là có những cái uh, phần thưởng khi mà chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ thì đối với Snapbase hay là đối với Bitga hay là một cái sàn giao dịch nào đó bất kỳ thì cũng đều có những cái phương pháp này thì hãy thấy nó rất là hay bởi vì là nó sẽ mang tới cái giá trị cho những cái nhà đầu tư Ok chúng ta cũng đã đi vào một vòng về Bigga cũng như là Snapbase để chúng ta thấy được những cái sự tương đồng cũng như là những cái sự khác biệt và những mỗi một bên á, sẽ có những cái ưu điểm khác nhau và cái điều quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn một cái sàn giao dịch là mình biết là mình cần cái gì mình ờ, cần những cái yếu tố nào những cái tiêu chí nào và trong video clip này cái mục tiêu cuối cùng của Hỷ lúc đầu thì cũng có nói đó là sẽ là mang tới bạn những cái thông tin để bạn so sánh để bạn đưa ra một cái lựa chọn ờ, sàn giao dịch nào là tôi đầu tư. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã theo dõi video clip của Kiến thức Crypto và rất là mong là bạn sẽ theo dõi cũng như đồng hành Kiến thức Crypto trong ờ, thời gian tới với những cái video clip ờ, bổ ích khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.